thời mát con ơi là thời trắng khuyết bởi hai phần ba chìm vào bóng tối con người thế gian trong thời kỳ này nổi trôi theo dòng vọng tưởng trần gian hồng mong làm giàu trả đáp nhân phẩm suy đồi đạo đức cho nên đạo pháp tiện thiên phật đà không chiếu sáng được vào mỗi con người con ơi nhân quả là cuộc chiến tranh đang đà xảy tới gây ra thảm họa là để cảnh báo răn đe con người quay về với đạo này mai cuộc chiến sẽ đà khốc liệt nạn đói thiên tai ngập tràn khắp chốn bởi vì các con đã đi quá xa quy luật của trời không biết nhân quả điều hành cuộc sống của kịp làm người mà cứ tưởng rằng vỡ vẹt cho nhiều đỉnh của bạc vàng nhà to cửa rộng dần rốn chắc chiếu thì được an nhàn cuộc sống mai sau những tư tưởng đó rất đổi sai lầm ngược với ý trời rụt đi phước phần của mình sẵn có khi xuống thế gian nên gây thêm nghiệp tối chồng chật tối khí phước không còn thì tiền tự động đổi nón ra đi bệnh liền ập tới đó là nhân quả của kiếp con người khi không có đạo soi sáng của trời con ơi thế gian đang ở vào thời chìm trong bóng tối cũng là bước đệm để cho ngày mai chẳng khuyết lại tròn cho nên các con hãy niệm hồng danh thượng đế phật trời để cho hồn mình không vào bóng tối trong thời sắp tới loạn lạc thiên tai nặng đói bệnh tật sẽ nhấn chìm đời linh hồn đen tối con ơi sám hối tội lỗi của mình nguyện đem sức mình hơi thở còn lại để sống quay đầu thì mẫn chẳng khuyết sẽ tròn trở lại từ bi trí tuệ của phật của trời sẽ giúp cho con của thôi mệt pháp để con được hưởng cuộc sống thanh bình trong thời thượng ngương ta mong các con ngoan hiền đạo đức tạo phước tạo duyên cho mình cho người làm lành bổ thối rộng lượng thứ tha chân rồi sẽ đã được giảm nhẹ mực mắt đau thương nguyên tử hạt nhân cũng bực sực mạnh phá hủy của nó trên khắp toàn cầu mộng lắm thầy chào con